N O B 4 là số năm là điện điện đúng ghi đờ sai ghi sờ rồi chúng ta bắt đầu thôi nè bắt đầu thôi nào a ba trăm hai mươi sáu cộng một trăm ba mươi lăm bằng bốn trăm sáu mươi mốt 417 cộng 206 bằng 623

tính độ dài đường gấp khúc N O B đây đoạn thẳng từ N O là 215 từ O B là 200 205 độ dài đường gấp đường gấp khúc là 215 cộng 205 bằng 420 cm Đáp số 420 sen. A 4 400 cm ti cộng 400 cm bằng 300 bằng 800 cm mét 600 600 cm cộng 200 cm bằng 800 cm 800 cm cộng 0, 0 cm bằng 800 cm đây. bảy năm trăm hai mươi bảy cộng một trăm bốn mươi lăm bằng sáu trăm sáu mươi hai ghi là đúng hay sai ta uhm, là sai chúng ta ghi đời ghi sờ vô đây sáu trăm mười lăm cộng hai trăm mười tám bằng tám trăm ba mươi ba bằng đúng 152 trừ 156 bằng 508 là sai. Chúng ta đã xong bài 4. Rồi, tiếp đến sẽ là bài 5. Luyện tập. sáu trăm bốn mươi lăm cộng ba trăm linh hai bằng chín trăm bốn mươi bảy

81 76 cộng 108 bằng 184 Giải bài toán theo tóm tắt sau Buổi sáng bán được 315 xăng Buổi chiều bán được 8, 458 xăng cả, cả hai buổi bán được là Bán được xăng là Số lít xăng cả hai buổi bán được là 315 cộng 458 bằng 773 lít Tính nhẩm Cộng 50 bằng 860

Đây, mình đã làm xong bài 5 Tiếp đến là bài 6 Trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần một tính A, B 451 trừ 215 bằng 236

trừ 273 bằng 56 120 122 trừ 81 bằng 41 một đoạn dây điện dài bài 2 một đoạn dây điện dài 650 cm người ta cắt đi 245 cm hỏi đoạn dây điện còn lại dài bao bao nhiêu cm đoạn dây điện còn lại lại là 650 trừ 245 bằng 405 cm. Đáp số 400 405 cm giải bài toán theo tóm tắt sau. Bạn Hoa và bạn Bình có 348 con tem. Bạn Hoa có 160 con tem, bạn Bình có bao nhiêu con tem? Số con tem bạn Hoa có là 348 trừ

uh, bài toán là bài 4 và 5 bài 6 này hẹn gặp hẹn gặp lại các bạn trong các video sau và nhớ đăng ký xe cho bạn bè cùng học nhé bye bye